giấc mơ yêu ngày đêm trào dâng trong lòng em từ phút giây gặp gỡ em đêm dù bao đau thương anh mang bao buồn vui bao gian nan không thật an nhớ thương anh nhiều thêm chỉ mong anh gần bên chờ anh hôn lên môi mềm ngất ngây nguyện như cánh bướm phấp phới theo cùng anh đi muôn nơi chân trời mơ cầm tay phong ba không thể lìa xa giấc mơ yêu ngày đêm trao dâng trong lòng em phút giây gặp gỡ êm đềm dù bao đau thương anh mang bao buồn vui bao gian nan không thật an nhớ thương anh nhiều thêm chỉ mong anh gần bên chờ anh hôn lên môi mềm ngất ngây nguyện như cánh bướm phấp phới theo cùng anh đi muôn nơi chân trời mơ bay giữa muôn trùng hoa